Xin chào mọi người, mình là đến đây. Hôm nay thì chúng ta cùng học phần breakdance của bài Moi more Try nhé. Đây là phía bên của mình này, đây là bên trái. Đầu tiên mình sẽ đến 5, 6 và 7, 8 và 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thì mình sẽ đến chi tiết trọng về động tác này. Đầu tiên, uh, mọi người có thể chân phải ở phía trên hoặc chân trái đều được nhé. Với mình mình sẽ để chân trái. Sau đó, mọi người đổ về trước, đưa dọc hai bàn tay theo giật người xuống dừng và đổi tay phải trên nha đổi tiếp theo đi cho mình chân trái thì đổi tay phải lên như này nha Tỉnh. tiếp theo đang chéo hai tay này rút đưa ngực lên và đưa hai tay xuống hông như này hơi nhún người xuống và mạnh đứng lên một cái phía phẳng hình dung nhá thử làm lần nữa này đưa xuống dừng và and dài dài đi lên lên rút nhún và hất tiếp theo ngồi bước cho mình chân phải chéo ra đây mời mở cho mình hai tay ngang xoay từ ngón tay vào sau đó thu về đây lên cao thì xòe cái bàn tay ra như này nha ok lướt xuống đến đây thì ngửa người thu về lại nhún người xuống tiếp theo vòng hai tay lên đồng thời bật ra nhún như thế này xuống về đây bật ra này tiếp theo đây là một người dậm tại chỗ cho mình chân phải trước kẹp chân phải đá đá khi một người dậm như vậy thì một người hơi đưa cho mình cái hông theo nhá hông phải này đấy và đá được chưa đồng thời khi dậm chân phải thì thả lỏng cái tay ra lướt lên đưa vai chéo lên cạnh mình cố gắng di chuyển vai và tay đi theo nhá tay lên này lên lên ba lần thử nhá kết hợp cả chân cả tay như sau hàng đây đúng không lên lên lên xong nhá tiếp theo sau khi một người đưa vào cánh xong ba hai lần phía trước thì tay phải người đang ở trên đúng không đưa lên và lần lượt như thế này nhớ là một người sẽ hơi khi trên xuống tiếp theo gập bụng này cánh tay này đầu gối và đầu à, như thế này mình một lần mạnh và rút thắt lên một lần được chưa sau đó này lên thẳng đầu nhìn theo mắt nhíu lại thu về tiếp theo nhún đưa hông và tương tự về đây sau đó mọi người bật hai chân vào hai tay ngang xoay đầu một vòng cực lại quá trở như thế này thu chân về người thử kết hợp tất cả động tác vào với nhau nhé 5 6 7 8 1 2 3 và 4 và 5 6 và 7 8 và 1 và 2 và 3 4 và 5 và 6 và 7 8 và 1 2 3 4 và 5 6 và 7 8 1 2 3 và bốn năm sáu bảy tám năm sáu bảy tám nhảy như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong trong 10 phần break down của bài